500 175 155,5 km vuông dân số 75.500 người. Huyện tiếp theo là huyện Tân Sơn có thị trấn có xã Tân Phú là trung tâm của tỉnh của huyện 688,6 km vuông dân số 76.000 người. Đây là huyện có diện tích lớn nhất của toàn tỉnh Phú Thọ. Huyện tiếp theo là huyện Thanh Ba. Huyện Thanh Ba có thị trấn Thanh Ba 195 km vuông dân số 108.000 người. Và huyện tiếp theo, huyện Thanh Sơn có thị trấn là Thanh Sơn 620,6 km vuông dân số 117.700 người. Tiếp theo là huyện Thanh Thủy có khu có thị trấn Thanh Thủy 123,8 km vuông dân số 75.600 người. Huyện tiếp theo là huyện Yên Lập có thị trấn Yên Lập 473,430,5 km vuông dân số 82.200 người. Và tính chung là toàn tỉnh Phú Thọ, chúng ta nói đến diện tích là khoảng 3.521 km vuông, dân số 1 triệu 3 và mật độ dân số là 373.000 người. Ở video sau chúng tôi sẽ nói đến tỉnh Bắc Giang. Quý vị và các bạn cùng đón xem. Bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn.